mọi người, bây giờ thì mình đang ngồi trên máy bay à, Mình đã sẵn sàng để chiến đấu cho một chặng đường bay thật là dài rồi Và cái chuyến bay này thì mình sẽ bay 22 tiếng à, Mình đi hãng Korea Thường thì khi mà mình bay từ Mỹ về Việt Nam thì mình thích đi hãng Korea là bởi vì à, người ta phục vụ rất là chu đáo Và họ cho ăn rất là nhiều, đồ ăn rất là ngon Bây giờ các bạn hãy bay cùng mình nha cùng thì cũng đã về tới nhà rồi các bạn ơi à, thật quá là mệt luôn lúc nãy khi mà mình ở sân bay hàn quốc thì mình không có tiện quay lắm bởi vì nó quá là đông và mình chỉ có một tiếng để quá cảnh thôi cho nên mình tranh thủ đi mua những cái đồ lặt vặt mỹ phẩm các thứ cái chặng đường từ hàn quốc về việt nam thì mình chỉ có ngủ từ đầu tới cuối lúc mình mở mắt ra là đã chuẩn bị đáp xuống sân bay tân sơn nhất rồi cảm ơn các bạn hôm nay đã bay cùng mình nha các bạn nhớ subscribe để gặp mình mỗi tuần hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo